Hải Đăng uh, ờ, xin chào bạn Sau đây Hải Đăng uh, ờ, xin giới thiệu các bạn cần uh, ờ, GV kép uh, Chiều dài 7m2 Cứng uh, 5H đây, Hải Đăng đang quay uh, phần bên ngoài cho là các bạn xem Bên ngoài là hộp đây, Phần uh, vỏ Làm rất cầu kỳ Rất uh, bắt mắt Chất lượng cũng ok Giá bình dân các bạn uh, tham khảo đang vâng, sẽ review phần bên à, trong các bạn à. đây là thông số thì hải đang à, sẽ review à, cụ thể hơn trước tiên là trước tiên là review phần bên trong này bạn hộp rất đẹp bọc trong à, hộp gồm à, cần bản à, sách hướng dẫn sử dụng và bao đựng cần các bạn cần này các bạn riêng trong bao đây là bao đựng cần dưới phần dưới này là bao đựng cần đấy các bạn hạt hút ẩm bao đựng cần super Super này tên cần của hãng à, GVK sản xuất đây, à, đây, sách hướng à, dẫn sử dụng Đấy, bằng tiếng Trung Quốc GVK này là của Trung Quốc sản xuất các bạn chế của loại China tất cả các hướng dẫn này, cảnh báo dây đường điện cao thế riêng à, bạn đến à, review cần cho bạn xem à, Specia Specia trên cần là Specia màu xanh đen cải à, nóng trắng các bạn à. đang vâng, à, sẽ cho bạn à, thông số đây các bạn chiều dài 7m2 này 7 ờ, khúc thu gọn là 1m17 trọng lượng là 320g Đấy. Đây là phần bên ngoài 320g và đường kính ngọn là 1 ly tư đường kính gốc của nó là 26,6 đây các bạn đây là bịt đít cần đấy các bạn in ờ, tên ờ, nhà sản xuất và đặc biệt là có cái ờ, để mắc dây bảo hiểm này cái này sẽ bật ra bật vào đấy các bạn rút ra thì nó mắc được luôn Đó. bởi vì đi cần đang sẽ tháo từng đốt một cho các bạn cái này à, nhất tĩnh của nó là 3 cân các bạn nhé tải tĩnh 3 cân hàng à, chơi bạo lực đấy tải tĩnh 3 cân là được ok rồi các bạn đường chỉ hai cân rưỡi một cân à, cân rưỡi đây là nóng đốt một cần cần đây bạn đang à, sẽ rút ra review đây, ờ, đấy, cải nóng ờ, cải màu và đen ờ, xanh đen đây là đốt thứ hai từ trên ngọn xuống đây các bạn đây lớp một đây đầu alo quay 360 độ các bạn này quay tròn này đấy. nhìn này đang quay tròn này đấy. các ngọn khá to đấy các bạn một lít tư là được ok Đấy, đốt ờ, ngọn và đốt thứ hai đây đang sẽ rút ờ, đốt thứ ba cần này 7 ờ, đốt các bạn đây, đốt thứ ba đây các bạn tương tự khác nhau tương tự giống nhau giống đốt một các bạn đều có chống trượt đây đấy, chống trơn và chống mòn đấy, còn thế đó Đây vậy còn là phần nắp đây đây là tem à, và tem nhà sản xuất đây tem à, nhà sản xuất và tem cảnh báo dưới à, đường điện mà các bạn không nên câu đây, phần nắp bịt và cần khá là bắt mắt Đó, rút ra bạn rồi, nóng cải đây các bạn, các bạn à, cải màu đó bạn xanh đen kết hợp màu xanh hai màu Đấy, hai màu chính là màu xanh đen Đấy. nóng nào cũng được uh, sơn phủ bóng hết các bạn nhé Đấy, rất bóng vừa rồi hải đang fishing à, đã giới thiệu các bạn cần gvk space ca 72 độ cứng 5 à, Hải đang à, sinh chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của ram sinh